왜 때려? <laughs> thôi cho một buổi sáng ừ. khoe mọi người cái gương gương này là của Jun mua tặng cho Ly ông không biết cái dòng chữ này là à, gì ta Opaga ga, hăng sang của cô ấy Có nghĩa là anh sẽ luôn nhìn em chung chổi heo an nghe hơi creepy ha trong nắng vậy chứ ui bò nè bò ui à ối có dây leo không ta Mình không có đúng không à cái xong được rồi nhé <laughs> 리 간장 먹어 이거 별로 많이 안 먹어 됐다 됐다 너무 많아 뭐 이거가 리 거야? 응 음. 오빠 같이 먹어 응 음? 먹어 엽다 어딨어? 엽다 음 맛있어요 야야 빼지마 난안 먹어 장난해? 아 이게 애기야? 이게 짱구야? 야 짱구 베트남 이름 뭐야? 신짱구 똑같아 짱구 누군지 알아? 요가 나 캐럿 싫어 비타민 A 그냥 맛있는 먹어도 지 안돼 너 그러면 뭐 스트롱더 베이컨만 먹을래? 슈즈원 네. 너무 많아 아니야? 안 많아 아까 우리 공부 마와 <laughs> 리는 이거 먹어 오빠 이거 먹어 음 이거 벌써 먹으래 우리 여기다가 먹구나 dạ <laughs> <laughs> à, em giới thiệu với mọi người đây là kho tàng má hồng của chị nay trời khá là lạnh nên là mình sẽ mang bộ đồ này chào cô chú đi con đây là điện thoại đây là chương trình xong mở cửa ra là nó chui tọt lên đây <laughs> mà kêu nó về 안녕하세요 오늘은 네가 일을 갈 거예요 야 너 어디가? 가지마 đây là cái nhà để xe nên mình sẽ lấy xe đi làm bình thường mình lười thì đi grab thôi nhưng mà phải tiết kiệm tiền để mua đồ ăn trong này 오빠 안녕 어디 가? 야 아빠 안녕 하지마 내 갈게 가 가. 안녕 A few moments later 안녕하세요 여러분 감사합니다. 신감은 네, 화장실. nhà vệ sinh 네, 잘했어요 Hello, bây giờ mình đang ở cổng cà phê Mình mua trà phê cho khách Huy. Yee. Mua hai mươi mấy ly khách hàng thân thiết ừ. nhân viên cộng là vô cùng dễ thương đó <laughs> ờ, thì công việc hàng ngày của mình sẽ quanh đi quẩn lại như vậy mua đồ uống cho khách rồi à, đặt ờ, dịch vụ cho khách hồi nãy là đi tích luôn là mình cũng đặt cho khách rồi ăn cơm thì mình cũng à, lo lo chiều về đó mình đi làm cho nên là mình không có thời gian quay được nhiều á cho nên là các bạn thông cảm nha <laughs> à, điểm tiếp theo là mình dẫn tới khách 我 thì khách của mình sẽ ở đây tầm khoảng 40 phút xong là sẽ vào trong phố cổ ờ, tham quan phố cổ về đêm Ha ha ha. bây giờ chắc Ly sẽ đi uh, mua hai đôi dép chiếu một đôi cho Ly một đôi cho Jun mình thích rất là thích dép chiếu ở đây mà giá cũng ok nữa một đôi tầm đâu 40 45 ngàn thôi thế là người bản địa thì biết cái đôi là giá như vậy còn ví dụ mà các bạn này du lịch thì hay mới họ hay bán như kiểu 80, 90 cũng có cho nên là rút kinh nghiệm ví dụ nếu mà đi du lịch là phải trả giá nhiều hơn nha cái quà dép chiếu mà mình hay mua mình thích nhất là đôi này đôi mà có hoa hồng dễ mang sau một hồi lựa thì mình cũng đã mua được dép cho chùa hy vọng là vừa mọi người mà có tới hội an thì à, nhớ ghé về chỗ này để mua dép chiếu nha chỗ này là ở số 1 nguyễn hoàng hội an 애기거너 모스 빅이지? 너더 빅도 있어. 아 진짜? 작아요? 진짜? 많아? 하지만 쓸 수도 있어. 하지만 좀 작아. 아니야 알았어. 다음에는 아나더 이 챙겨. 야 이거 얼마야? 너거 5만 원. 아 진짜? 500원? 그냥 네가 500원이 화업 하면은 바닥도 차가워. 알았 아빠 오늘 어땠어? 너무 좋았어. 안쉬어 아냐? 아 오늘 좀 피곤하네 <laughs> 관심 없어 관심 있어 봐봐 이거 봐 고개 봐봐 고개 야 이게 관심 없냐? 이게? 관심 엄청 많지? 이거 봐 어? 안 했어서 키가 인터랙팅 그런 거 하는데 어. 아. 미소 똥 쌌는데 음. <laughs> 냄새 어때? 아, 다리 어는 보고 싶었어?